Hello, hello, xin chào anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi hôm nay ạ. À. Ở trong buổi uh, video hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là cổ phiếu ngành dầu, dầu khí và đặc biệt là cổ phiếu PVS triển vọng năm 2022 nó sẽ như thế nào. À, để các bạn hiểu rõ hơn về cổ phiếu PVS và phân tích tổng thể cũng như chi tiết cổ phiếu PVS năm 2000 triển vọng năm 2022 thì uh, các bạn hãy theo dõi hết cái video mà Dũng chia sẻ hôm nay để Dũng sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về chiến lược đầu tư cũng như thời điểm các bạn tham gia vào thời điểm các bạn bán ra cũng như là các bạn nắm rõ xem là cổ phiếu này nên đầu tư ngắn hạn trung hạn hay dài hạn ạ trước khi chúng ta nói về cái ngành dầu khí trong tổng thể tất cả những cái video mà Dũng sẽ chia sẻ về các ngành của các các cổ phiếu trong thời gian tới thì các bạn hãy cho Dũng một like đúng không ạ hãy cho Dũng một like ở phần bên dưới và hãy ủng hộ Dũng bằng những chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết bởi vì khi mà chúng ta chia sẻ cho nhiều người khác cái kiến thức nền tảng tuyệt vời này Dũng tin chắc rằng là các bạn đã giúp cho rất nhiều người hiểu thế nào là đầu tư chứng khoán ạ à. trước khi nói về đầu tư chứng khoán thì Dũng muốn gửi đến các bạn đó là lời biết ơn sâu sắc trong suốt thời gian vừa qua các bạn đã ủng hộ kênh cũng như là các bạn đã theo dõi kênh và chia sẻ rất nhiều những câu nói thật sự ý nghĩa cũng mong rằng là các bạn lần đầu tiên tham gia kênh của Dũng vào thời điểm này thì các bạn nhớ là đăng ký kênh bởi vì Dũng sẽ phát những cái video tuyệt vời và giúp cho các bạn có những cái định hướng trong đầu tư chứng khoán ạ. Trước khi Dũng phân tích về cái cổ phiếu dầu khí đặc biệt là VPS thì uh, Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn một số các chiến lược mà Dũng chia sẻ trên video uh, của Dũng trong suốt thời gian tới đó là gì ạ? Uh, một đầu tiên là Dũng sẽ chia sẻ về diện chiến lược dành cho người mới những anh chị em mới tham gia về đầu tư thì đó là những kiến thức nền tảng cơ bản à, dạng thứ hai là dạng video về viết a dạng thứ ba đó là dạng và dũng đang phân tích ở đây đó là phân tích cổ phiếu tăng trưởng phân tích yếu tố tác động đến cổ phiếu trong thời gian tới là đây là cái dạng quan trọng nhất để cấp giúp các bạn có định hướng về đầu tư trong à, đặc biệt là trong năm 2022 đây là một dạng video Dũng tin chắc là nó sẽ cho chúng ta mở ra những cái cửa mới để cho tự do tài chính giàu có hơn và hạnh phúc hơn ạ à. Hello nếu các bạn đồng ý là hãy cho Dũng một like để Dũng bắt đầu cái chương trình của ngày hôm nay đây là video đầu tiên Dũng làm theo cái chủ đề chủ đề về gì ạ cơ bản về VSA về tăng trưởng và đặc biệt là hỏi và đáp thì hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề đầu tư tăng trưởng trước khi chúng ta nói về đầu đầu tư tăng trưởng các bạn phải nắm rõ được là những chiến lược đầu tư tăng trưởng trước khi mà chúng ta phân tích cổ phiếu này ở ờ, à, cái chiến lược này chúng ta sẽ phân tích ở hai dạng khác nhau một là chúng ta sẽ gì ạ phân tích về xu hướng cổ phiếu sau khi chúng ta nhìn về xu hướng cổ phiếu những cái nền tảng tích lũy cổ phiếu thì chúng ta sẽ gì ạ kết hợp với những yếu tố về nền tảng cơ bản để giúp chúng ta có định hình về xu hướng trong thời gian tới tại vì nếu chúng ta phân tích riêng về phân tích kỹ thuật thì có thể nếu chúng ta giải ngân một số lớn thì nhiều lúc là cực kỳ rủi ro bởi vì rõ ràng nền tảng cơ bản cũng có mà chúng ta chỉ tập trung vào kỹ thuật thì nó cũng chưa đủ còn trong trường hợp chúng ta phân tích về thiên về cơ bản thì những yếu tố về kỹ thuật khi mà cổ phiếu chưa được gì à, thu gom hết chưa được à, tích lũy đủ thì cổ phiếu đó cũng không lên được nên chính vậy bạn mất rất nhiều chi phí cơ hội mất nhiều thời gian nên ở đây các bạn cần phải kết hợp cả hai phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật để giúp chúng ta có một hệ thống đầu tư tăng trưởng tuyệt vời hơn ạ à. ok bây giờ chúng ta bắt đầu trong gì ạ à, video của ngày hôm nay đó là cổ phiếu PVS cổ phiếu đầu tư tăng trưởng vậy nếu mà chúng ta nói về cổ phiếu PVS đầu tư tăng trưởng chúng ta có mua thời điểm này không thì các bạn hãy theo dõi hết video này để Dũng sẽ hướng dẫn các bạn các kịch bản để chúng ta có thể tham gia mua chứ không phải là chúng ta chứ thò nói là cổ phiếu này tăng trưởng chúng ta mua và bất cứ thời điểm nào bất cứ là, lúc nào là chúng ta bị thua lỗ đấy nha hãy theo dõi hết video đúng không ạ theo dõi hết video để Dũng sẽ chia sẻ cho các vị các bạn trước khi chúng ta nói về gì ạ chúng ta PVS chúng ta cần phải nói rõ về nó là cái gì ạ ở đây các bạn sẽ thấy rằng đây là cổ phiếu này à, chúng ta đây là cái điểm mạnh đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái cổ phiếu PVS và cái cổ phiếu này thì chúng ta đó là cái cổ phiếu mà của nhà nước ạ chúng ta gọi nhà nước thì chiếm độc quyền 51 phần trăm thực tế chúng ta thấy là nhà nước chiếm độc quyền thì chúng ta thấy là về cơ bản thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu này thì ạ nó sẽ gì ạ cổ đông chủ yếu nhà nước nên nó gì ạ bị chi phối bởi rất nhiều các gì ạ, lãnh đạo thuộc nhà nước nên chính vì vậy thì việc việc mà mang tính chất là đầu cơ việc mang chính là chúng ta thấy là à, thoái vốn hoặc là mang tính chất rằng là à, cổ phiếu theo chu kỳ thì cái cổ phiếu này nó có thể do một cái nhóm nào chẳng hạn nếu chúng ta nói về gì à, mang tính à, thâu tóm hoặc là à, thì rõ ràng là cổ phiếu này rất là khó khăn bởi vì rõ ràng cổ phiếu này đang chiếm 51 phần trăm nên chính vậy thì cổ phiếu này thường là nó sẽ tập trung đầu tư theo chu kỳ à, chúng ta gọi là tập trung đầu tư theo kỳ đó là chu kỳ giá dầu tăng và chu kỳ giá dầu giảm chứ không phải là mang tính chất rằng là chúng ta cứ mua theo định giá cổ phiếu bởi vì chúng ta không thâu tóm được chúng ta không có thể thay đổi ban lãnh đạo được nên chính vậy thì điểm mạnh ở đây đó là 51 phần trăm gì ạ à? 51 phần trăm vốn nhà nước thì rõ ràng là các tổ chức hay là cái nhóm đầu cơ rất khó để tạo ra cái sự thao túng tuy nhiên thì rõ ràng nó vẫn có sự thao túng ở trong cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau ở đây chúng ta thấy là cái cổ phiếu này thì uh, nó có gì ạ à? nó tập trung vào ba cái cốt lõi kinh doanh chính thứ nhất là những cái ở đây chúng ta là kho nổi là xử lý về xuất à, dầu thô đây là cái mà lĩnh vực à, cực kỳ quan trọng và à, nó mang chất là doanh thu chính trong cái lĩnh vực này thứ hai lĩnh vực của ai đó là gì ạ đó là cái uh, lắp đặt là, là những cái cơ khí lắp đặt về những hoạt động xây lắp về dầu khí và cái thứ ba nó là gì ạ đó là dịch vụ cảng thì ba cái dịch vụ này thì xây lắp dầu khí và cho gì ạ thuê cái bề nổi cho cho gì ạ chứa cái bề nổi đó là cái lĩnh vực à, nó mang lại lợi nhuận cho cổ phiếu này à, trong uh, khi mà cổ phiếu tức là chúng ta là khi giá dầu leo thang tại vì tại sao câu hỏi là đầu tiên chúng hỏi tại sao khi mà giá dầu tăng thì khi mà giá dầu tăng thì rõ ràng là cái những cái ụ uh, hoặc là kho chứa thì bắt đầu nó phải gì ạ mở rộng ra và để thứ nhất là một là gì ạ để xuất khẩu cho nước ngoài bởi vì khi giá dầu tăng thì chúng ta thấy là có xu hướng là khai thác dầu nhiều hơn và xuất khẩu cho nước ngoài nhiều hơn nên đây là một cái thành phần hưởng lợi ngay và luôn đầu tiên ạ còn về ở đây chúng ta thấy là cơ khí đó là những cái gì ạ đường ống đó là những cái gì ạ à? những cái cái mà chúng ta lắp ráp để cho những cái đường ống à, về khai thác về để à, mở rộng cái à, dầu khí thì đây cũng là một cái ngành mà khi giá dầu tăng thì nó cũng giúp cho cái gì ạ cái cổ phiếu này sẽ có công ăn việc làm nhiều hơn giá giá cả cao hơn và đặc biệt là nó giúp cho nhiều cái gì ạ nhiều nhiều cái cái chúng ta gọi là cái hợp đồng bao giờ nó cũng được, được nhiều hợp đồng hơn đấy là những cái yếu tố mà chúng ta có thể thấy được nó sẽ giúp cho cổ phiếu này bước vào những cái à, đợt à, tạo ra lợi nhuận ở mức độ cao tuy nhiên thì đây nó mang tính chất rằng là đấy là kỳ vọng các bạn nhá tất cả cái điều này mang tới kỳ vọng chúng ta cần phải phân tích thêm một số các à, phần khác thế thì ở đây chúng ta thấy là để phân tích một cái cổ phiếu về gì ạ về một chúng ta gọi là cổ phiếu tăng trưởng thì các bạn lưu ý cho dũng một số các điều như sau cổ phiếu tăng trưởng thì thường nó sẽ có một số các đặc tính như là một là ban lãnh đạo ban lãnh đạo một yếu tố quyết định rất là quan trọng thứ hai là sản phẩm mới thứ ba là công nghệ mới thứ bốn là nhà máy mới và thứ năm là gì ạ à? chiến lược kinh doanh là là rất nhiều các yếu tố về công nghệ về uh, sản phẩm về nhà máy đặc biệt là uh, ban lãnh đạo thì với cái cổ phiếu này thì rõ ràng là ban lãnh đạo thì không có gì thay đổi đúng không sản phẩm mới thì chúng ta thấy là về nhà nước thì để gì ạ à? mở rộng để tạo ra sản phẩm mới thì nó cũng ạ rất khó để tạo ra những cái sản phẩm rất là mới và tạo ra những cái gì đột biến cho doanh nghiệp nên ở đây chúng ta thấy là cổ phiếu này chỉ hưởng lợi duy nhất và chúng ta thấy là đó là do giá dầu còn những yếu tố khác thì thực sự nó không tác động lên cái cổ phiếu này nên nếu chúng ta để ý một chút thì khi mà chúng ta tư duy cổ phiếu này thì các bạn theo các bạn nên đầu tư hai ba năm bốn năm năm không hay là đầu tư dài hạn để gom cổ phiếu này để nghĩ một thời điểm nào chúng ta sẽ trở thành các đủ cổ đông chiến lược và nghĩ thời điểm nào chúng ta trở nên gì ạ giàu có và rất là giàu có không thì về các bạn chúng ta cần hiểu đó là những cổ phiếu này mang tính chất chu kỳ chu kỳ đó là chu kỳ của giá dầu các bạn cần phải hiểu rõ nên thường là chu kỳ giá dầu nó có thể tăng có thể 6 tháng đến một năm có thể nhiều hơn nên chính vậy chúng ta chỉ đầu tư theo chu kỳ còn nghe ai đó là đầu tư theo triển vọng hai ba năm năm năm thì các bạn sẽ cần phải xem lại nha xem lại cái chiến lược đầu tư như này bởi vì chúng ta sẽ quay trở lại ở đây ạ các bạn sẽ quay trở lại một câu chuyện đó là đó là chúng ta nhìn với năm 2014 ờ, các bạn thấy là đây là một chu kỳ giá dầu thì sau một cái chu kỳ chúng ta gọi là tích lũy rất là dài và bắt đầu nó bước vào một chu kỳ tăng vậy khi mà giá dầu bước chu kỳ, chu kỳ tăng thì nó sẽ có một dạng tích lũy và nó sẽ tăng rất mạnh đây các bạn này đây là giai đoạn tăng rất mạnh từ năm 2014 bước sang năm 2015 gần 15 nó vẫn là một cái chu kỳ tăng nhưng khi chu kỳ nó kết thúc thì điều gì diễn ra các bạn biết thì điều gì diễn ra nếu chu kỳ nó kết thúc và các bạn thấy đây là một cái chu kỳ tăng và một chu kỳ kết thúc nó gì ạ à, rất là nhanh một cái chu kỳ mà chúng ta thấy là để cổ phiếu tích lũy từ năm 09, 10, 11, 12, 13 và nếu các bạn đầu tư cổ phiếu này trong khoảng độ 4 năm liên tiếp và cổ phiếu này không lên được thì tội gì chúng ta phải mất thời gian để đầu tư quá rất nhiều năm này và thậm chí là rủi ro rất là cao và có những cổ phiếu dầu khí gì ạ dầu khí đã bị thua lỗ đố và các bạn biết rằng là hiện tại hình như là biến mất trên thị trường nó cũng rất là nổi tiếng ấy, và nó đang bị biến mất trên thị trường đó là cổ phiếu gì ạ nên chính vì vậy các bạn cần phải hiểu rõ rằng là cổ phiếu như là PVA cũng đã biến mất trên thị trường nên các bạn cần phải gì ạ hiểu rõ rằng là với cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta cần phải nắm rõ được chu kỳ vì chu kỳ nó là cái yếu tố tức là xu hướng của giá dầu nước lên thì bèo nổi hay là bèo lên nên chính vậy thì chúng ta cần phải nắm rõ được chu kỳ chúng ta quay trở lại năm 2017 chúng ta cũng thấy là một cái quá trình tích lũy 17 đây là một chu kỳ tích lũy rất là dài thậm chí là trước đó thì nó cũng là cả một năm 17 nó đã tích lũy và đến cuối năm 2017 thì cổ phiếu này bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng tăng rất là nhanh và sau đó nếu các bạn thấy rằng là các bạn cần phải đầu tư chung và dài hạn thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra cả một cái chu kỳ giảm sâu như này nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là một chu kỳ như này nó sẽ gì ạ khiến cho chúng ta có thể mất tiền bởi vì chúng ta không nắm rõ được cổ phiếu nó đang chu kỳ nào thì trước khi chúng ta phân tích về chu kỳ cổ phiếu trong giai đoạn này thì các bạn sẽ gì ạ Dũng sẽ phân tích thêm để chúng ta sau đó chúng ta phân tích về những chất xúc tác những yếu tố có thể tác động lên cái xu hướng cổ phiếu này đúng không ạ các bạn thấy hiểu không ạ chúng ta cần phải hiểu rõ là cái cổ phiếu này nó sản xuất cái gì và những yếu tố nó tác động để tạo ra lợi nhuận lợi thế cạnh tranh lợi thế kinh doanh của nó ra sao thì thời điểm duy nhất thời điểm này đó là giá dầu leo thang đang ở mức rất là cao vậy chu kỳ cổ phiếu thì chúng ta thấy là chu kỳ cổ phiếu đang bước vào chu kỳ tăng vậy chúng ta cần làm sao để biết là phân tích chu kỳ cổ phiếu thì các bạn hãy quan sát theo dõi đây là chu kỳ cổ phiếu của PVS năm 2012 và chuẩn bị bước vào năm 2000 à xin lỗi 2014 đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là đây là cái đáy thấp nhất và của cái cổ phiếu này là 8 ạ chúng ta thấy là 8 Vậy nếu từ 8 này lên đến 14 này, lên 40 thì chúng ta đây nếu ai đã đầu tư cổ phiếu này giá 8 lên 40 này thì chúng ta thấy là cổ phiếu này nó rõ khiến cho chúng ta một cái khoản lợi nhuận rất là lớn. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta thấy là để mua được cái cổ phiếu này thì không phải là ai cũng có thể mua được. Thế tuy nhiên thì gì ạ? Ở đây chúng ta thấy là một cái chu kỳ. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy được cái xu hướng của trung hạn, đó là cái SMA 200 đang hướng lên và nó vẫn tiếp tục dốc lên điều thứ hai chúng ta nhìn thấy là cái đường mà MA 150 đó là tương ứng 150 ngày nó là trung hạn đang xu hướng nằm trên cái đường dài hạn đó là 200 và chúng ta thấy là cái đường ngắn hạn ngắn nhất của nó đó là đường 50 đang hướng lên và tiếp tục đang dốc đi lên nếu chúng ta để ý một chút thì những cái đáy sau này đã có dấu hiệu là tăng trong một xu tam những cái đỉnh sau này bắt đầu nó cao hơn và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy là những cái đợt tăng giá khối lượng rất là lớn và trong cái điều chỉnh thì khối lượng nhỏ lên tức là tăng giá thì khối lượng đã ra rất là lớn và khối điều chỉnh khối lượng nhỏ lên nên chính vì vậy thì chúng ta nhìn bước đây là một cái xu hướng đi lên vậy bao nhiêu bạn đã biết rằng là đây là một cái xu hướng đi lên của cổ phiếu này thì hãy comment cho Dũng số 1 đúng không ạ các bạn biết rằng là cái xu hướng đi lên là xu hướng những cái đường gì ạ trung hạn dài hạn và ngắn hạn đi lên cái điều thứ hai là các bạn thấy là khối lượng nó phải là lớn hơn ở những cái đợt tăng và giảm ở khối lượng nhỏ lớn lên ở mức tăng và giảm mức nhỏ và cả cái vùng này chúng ta là gọi là cái vùng tích lũy nếu cổ phiếu này tích lũy ở trong một khoảng thời gian dài thì cổ phiếu này thường thì không bao giờ nó kết thúc ở trong thời gian ngắn bởi vì để phân phối một cổ phiếu thì bao giờ nó cần rất nhiều thời gian nên chính vậy thì các bạn có thể là một là các bạn có thể thấy là nếu ai đã học về phương pháp đầu tư của DVD thì các bạn biết rằng là đây là cổ phiếu đây là một dạng biên độ thu hẹp ở đây nó có gì ạ nhịp thứ nhất gọi là gì ạ nhịp thứ nhất là chúng ta thấy là nó giảm rất sâu và nó kéo lên đỉnh tiếp theo và nó giảm thấp hơn nhịp thứ hai nó kéo lên nó biến động rất mạnh và nó rũ một lần tiếp theo và nhịp thứ ba là nó kéo lên và nó điều chỉnh đôi chút và đây chúng ta gọi là điểm mua chính và đây chính là điểm mua chính tuy nhiên chúng ta hãy gì ạ chỉ quan tâm đến xu hướng thôi chúng ta sẽ phân tích ở một cái phần sau về xu hướng ok chúng ta sẽ quay trở lại cái cổ phiếu này đây chúng ta nhìn thấy điểm mạnh của cổ phiếu này và chúng ta thấy là những cái điểm mà chúng ta thấy là yếu bởi vì chúng ta thấy là cổ phiếu vì nó là thuộc nhà nước Việt Nam nên cái tính cạnh tranh nó yếu hơn rất nhiều so với những tập đoàn thế giới với cái nguồn vốn về công nghệ tốt hơn nên cái việc mà cổ phiếu này nó sẽ gì ạ cơ bản về khả năng cạnh tranh so với các à, à, ngành dầu khí nước ngoài thì rõ ràng cổ phiếu này sẽ gì ạ sẽ được à, cái lợi thế cạnh tranh nó khó khăn và để chúng ta gọi là nâng cấp thiết bị trang thiết bị hoặc là để thay đổi công nghệ hoặc là để thay đổi ban lãnh đạo thì với cổ phiếu này rõ ràng là nó chưa tự chủ được và việc những cổ phiếu nó chưa tự chủ được về tài chính chưa tự chủ được gì ạ à, thay đổi lãnh đạo về công nghệ về sản phẩm mới thì rõ ràng để tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội thì với cổ phiếu này nó không phải là tạo ra những sự rời chạy nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta mua ở đây chúng ta phải dựa vào nhưng đó là chu kỳ về của giá dầu ok và sau đó thì khi mà chúng ta nhìn về lợi thế cạnh tranh rồi thì chúng ta thấy là ở đây là lợi thế những yếu tố yếu cổ phiếu này thì chúng ta thấy là những yếu tố cạnh tranh đó là gì ạ một là lợi về địa lý về văn hóa và ưu đãi của cái tổng công ty ờ, xăng dầu tức là tức là khi vì nó là công ty con thì công ty xăng dầu là nó sẽ có gì ạ có gần như là độc quyền độc quyền đúng không độc quyền là phân phối dầu cho cả nước nên chính vậy thì rõ ràng là gì ạ vì nó độc quyền nên cái, cái giá dầu hoặc là cái cái việc sản lượng dầu nó xuất cho chủ yếu là Việt Nam nên chính vậy cái việc mà giá dầu lên thì thì rõ ràng là cái khai thác cũng như là à, cái à, chúng ta phải cho chúng ta là những cái uh, dầu để tích trữ để những cái ủ đổi đấy thì cái việc mà chúng ta gọi là cho thuê hoặc là xuất khẩu thì bao giờ nó cũng phát triển hơn bởi vì nó không có cạnh tranh thứ hai là cái tiềm lực tài chính dù là gì ạ không mạnh để cạnh tranh với nước ngoài nhưng với Việt Nam thì chúng ta thấy là cái tiềm lực tài chính của nó để nó bị phá sản thì rõ ràng là nó sẽ rất khó bởi vì uh, tổng công ty dầu khí Việt Nam là như công ty mà hàng đầu và thứ ba là chúng ta thấy là đội ngũ ở đây chúng ta gọi là đội ngũ lành nghề tức là đội ngũ ở đây chúng ta là chúng ta gọi là nghề tức là họ đã phát triển lâu rất là lâu năm rồi nên chính vì vậy thì để để chúng ta gọi là nó bị ảnh hưởng với cái cái ừ, công nhân hay là cán bộ mới rõ ràng là nó sẽ không nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro nhưng tuy nhiên thì à, sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới thì nó mới là tạo ra cái hiệu suất tăng trưởng chúng ta có có thể quan sát đây là một cái bảng chúng ta dũng đã thống kê ở đây đó là gì ạ nếu chúng ta nhìn về cái cổ phiếu này từ năm 2017 trở lại đây ở phía trên này thì chúng ta thấy là cái quan sát về gì ạ trước hết chúng ta nhìn về theo à, doanh thu ở trong thời gian à, năm 2017 thì rõ ràng là cái doanh thu của nó để có có năm tăng có năm giảm như về cơ bản thì chúng ta thấy đang bị âm tức là về cơ bản thì chúng ta thấy là uh, cái cái việc doanh thu của cổ phiếu tức là cổ phiếu đang gì ạ à, không có sự tăng trưởng mạnh nên nếu mà chúng ta nhìn thấy là từ năm 2021 là cái sự doanh thu của nó không có sự tăng trưởng mạnh và chúng ta cũng thấy là lợi nhuận của cái cổ phiếu này tương tự như vậy tức là lợi nhuận chúng ta thấy là rõ ràng là gì ạ à, cái tốc độ tăng trưởng thì nó thấp hơn và đặc biệt năm 2000 21 à, thì bắt đầu cái tốc độ thì đó là bắt đầu nó thu hẹp lại và chúng ta tin chắc rằng là năm 2022 này mọi thứ nó sẽ khác hay chúng ta nhìn thấy ROE tức lợi nhuận trên trốn phủ sở hữu thì rõ ràng ở đây mức là cực kỳ thấp nên chính vậy thì đây nếu mà nói về à, chúng ta kỳ vọng là cái tốc độ tăng trưởng mạnh với cổ phiếu này trong thời gian ngắn trong thời gian tới có thể do cái năm 2021 là năm mà chúng ta gọi là trích dự phòng và giá dầu thì nó chỉ quanh quẩn khoảng 7 đến 80 còn năm 2022 giá dầu chúng ta đang ở mức 90 100 và hiện tại nó là 120 rồi thì đây chính là cơ hội để cho cái cổ phiếu này một là gì ạ nó mở rộng sản xuất hai là nó gì ạ mở rộng cho gì ạ sản xuất thì rõ ràng ký được nhiều hợp đồng hơn thứ hai là những cái u nổi là tiếp tục lại tiếp tục mở rộng ra và để có thể có khai thác nhiều dầu hơn để xuất khẩu nước ngoài nên đây là một trong những yếu tố tích cực giúp cho cái chúng ta gọi là giúp cho cái kỳ vọng của cổ phiếu này sang năm 2022 này đặc biệt là trong từ đây đến cuối năm 2022 là một trong những cái lý do khiến cho chúng ta cần phải quan tâm cổ phiếu này thế chúng ta Dũng sẽ phân tích về những cái yếu tố cá nhân và Dũng chia sẻ ở đầu tiên chúng ta thấy là giá dầu có thể neo trong ở dàn bao lâu đầu tiên chúng ta nói về câu chuyện ở đây đó gì ạ à? về đảm bảo để cái việc mà giá dầu neo mức cao thì chúng ta nói là chiến tranh nga và ukraine chắc chắn nó còn diễn ra dài bởi vì đầu tiên là gì ạ đầu tiên chúng ta cần phải đặt ra là liệu nga có muốn là kết thúc chiến tranh ngay hay không ờ, thực tế là gì ạ để kết thúc chiến tranh thì rõ ràng là nga sẽ phải chi một lượng tiền lớn để gì ạ một lượng tiền lớn lớn để một là hỗ trợ dân Ukraine nếu trong trường hợp mà chiếm được Ukraine nên chính vậy thì cái việc mà gì ạ nga sẽ bao vây và đánh từng phần để khiến cho gì những người nào tức là khiến cho các nước châu âu cần phải uh, nhận một lượng lớn lượng lớn các chúng ta gọi là lượng lớn cái ờ, <clears throat> người tị nạn ở châu Âu khiến cho nền kinh tế châu Âu cũng có thể bị ảnh hưởng đấy cái điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ ràng lên chính cái vấn đề kết thúc chiến tranh rõ ràng là nó sẽ khả năng chúng ta còn rất nhiều thời gian thứ hai là nếu trong trường hợp mà có kết thúc chiến tranh thì bản thân Nga cũng và các nước thì các nước OPEC họ luôn luôn muốn giữ giá dầu ở mức cao nên việc mà họ bơm ra để hỗ trợ cho giá dầu trong thời gian tới có lẽ là ờ, việc mà giá dầu có thể điều chỉnh hoặc giảm nhanh còn có lẽ là nó phải mất rất nhiều thời gian cái điều thứ ba là chúng ta thấy là châu Âu hiện đại đang thiếu dầu nên họ cần phải tích trữ đặc biệt là Đức cũng đang muốn mở những à, mở hoặc xây dựng những kho rất là lớn để chứa dầu để không bị khủng hoảng giống như năm 2022 nên chính vậy thì nhu cầu về dầu khí tiếp tục gia tăng ngoài thứ ba nữa chúng ta thấy là khi mà nền kinh tế hồi phục rõ ràng chúng ta cần phải nhiều nhiên liệu hơn đặc biệt là Trung Quốc đặc biệt là các nước châu Âu họ còn phải nhiều nhiên liệu hơn nên chính như vậy chúng ta thấy giá dầu sẽ rất neo ở mức rất là cao có rất nhiều bạn nó bảo rằng bây giờ giá dầu đang ở mức cao như vậy tại sao cổ phiếu dẫn dầu khí nó chưa tăng đúng không bao nhiêu bạn có những câu hỏi như vậy tức là giá dầu đang ở mức rất là cao mà tại sao cái cổ phiếu dầu khí nó vẫn cứ nằm im nó không chưa tăng được thì các bạn biết rằng là cổ phiếu bao giờ nó phải tích lũy đủ chúng ta nhớ là câu chuyện ở đây là cổ phiếu nó cần phải tích lũy rất là đủ và một thời gian rất là dài thì cổ phiếu mới lên được các bạn thấy không ạ đây là một quá trình tích lũy đủ và sau đó thì cổ phiếu đã gì ạ à, cần một thời gian tiếp tục tái tích lũy Đấy, tiếp tục giao tiếp chúng ta cũng thấy năm 2017 thì chúng ta cũng thấy là một cái quá trình tích lũy cổ phiếu ở cái giai đoạn tích lũy chúng ta thấy là rất là dài đây ạ chúng ta thấy là cổ phiếu tích lũy rất là dài đây sau đó thì cổ phiếu mới lên được à, năm 2014 chúng ta cũng thấy tương tự như vậy vậy ở đây chúng ta thấy là cổ phiếu chúng ta muốn có lên được thì nó cần phải thời gian tích lũy nên à, việc mà chúng ta thấy là nếu chúng ta phân tích về gì ạ kết quả kinh doanh về cái lợi nhuận tăng đột biến thì các bạn cần phải theo dõi như thế này năm 2017 các bạn để ý một chút nếu chúng ta để ý năm 2017 tại thời điểm này thì thực tế là cái kết quả kinh doanh cổ phiếu này vẫn chưa tăng khi mà kết quả kinh doanh chưa tăng nhưng cổ phiếu vẫn tăng ầm mầm. nhưng các bạn có thể thấy rằng là khi mà cổ phiếu lên đến đây tự nhiên người ta cho một cái kết quả lợi nhuận rất là cao lợi nhuận cổ phiếu này rất là cao nhưng tuy nhiên thì các bạn biết điều gì diễn ra khi mà lợi nhuận rất là cao ở đây thì ở ờ, vào một vài cái ngày ở gần cuối chu kỳ này thì kiểm toán sắp xét thì rõ ràng là lợi nhuận nó không đạt và cổ phiếu rơi rất là mạnh nên ở đây chúng ta thấy là người ta có thể gì ạ à, biến cái lợi nhuận của các quý càng quý với nhau tạo ra cái lợi nhuận đột biến nên chính vì vậy ở đây chúng ta cần phải dựa vào đó là gì ạ à? một là xu hướng hai là quá trình tích lũy và những yếu tố chất xúc tác về giá dầu hay là những yếu tố về chúng ta gọi là lợi nhuận nó cũng là những cái bánh vẽ mà bản thân trong ngắn hạn người ta có thể vẽ được nên cái nền tảng tích lũy là một trong những cái nền tảng quan trọng để giúp chúng ta chúng ta chỉ biết rằng hiện tại chất xúc tác cổ phiếu đó là giá dầu mức cao và tiếp tục đang ở mức cao tiếp cái yếu tố thứ hai là chúng ta quan tâm đó là cổ phiếu đang tiếp tục tích lũy còn thời xe điện thì chúng ta biết là còn lâu còn lâu xe điện bắt đầu mới phổ biến nên chính vì vậy chúng ta thấy rằng là thời thở xe điện nó còn rất thời nhiều thời gian và chúng ta thấy là giá dầu đang mức cao và tiếp tục ở mức cao nữa bây giờ chúng ta sẽ phân tích về cái cổ phiếu PVS ạ như các bạn đã biết nếu mà có trình tích lũy ở đây khối lượng lớn và người ta lại tiếp tục thu gom bởi vì các nhà đầu tư lớn các tổ chức lớn họ hiểu cái điều này họ phải thu gom một lượng lớn cổ phiếu bằng quá trình gì ạ kéo lên và rũ bỏ họ tiếp tục thu gom và một khối lượng lớn bằng quá trình kéo lên và rũ bỏ và họ tiếp tục thu thu gom một khối lượng lớn bằng kéo lên và rũ bỏ và đây là cái ngòi nổ đầu tiên cho bước vào một xu mới cổ phiếu đã bước vào chu kỳ tăng xuống trung hạn tăng xuống dài hạn tăng xuống ngắn ngắn hạn tăng cổ phiếu đang được tích lũy với số tiền lượng lớn và đặc biệt là đã thu gom ở giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ trước khi tăng sau khi tăng chúng ta thấy là cổ phiếu đã tạo ra một khối lượng lớn ở, ở đây không biết là bao nhiêu bạn đã mua được cổ phiếu này tại thời điểm này Dũng đã chia sẻ cho các bạn với rất nhiều bạn đã biết rằng là Dũng đã chia sẻ với cổ phiếu này tại thời điểm này các bạn nếu các bạn mua được và theo dõi được có thể comment được không ạ comment cổ phiếu này cho Dũng được biết là các bạn đã mua hoặc là đã để ý nhưng không mua được thì comment số 2 và các bạn không mua được cái comment số 3 thế thì khi mà các bạn mua cổ phiếu này thì Dũng có chia sẻ là các bạn lên đến đây các bạn một là các bạn bán một nửa đúng không bán một nửa hoặc là có thể bán hết tùy thuộc vào vốn của các bạn khi mà các bạn bán một nửa để cho chúng tại vì cổ phiếu thì chúng ta thấy là giá dầu tăng rất mạnh ở đây khi mà giá dầu tăng rất mạnh ở đây thì nhiều bạn cứ thấy mua ở đây bởi vì cổ phiếu đã chạy qua cái điểm mua chính của nó rồi khi cổ phiếu đã chạy qua điểm mua chính của nó rồi mà các bạn lại cứ tiếp tục mua đuổi các bạn thua lỗ giống như rất nhiều bạn ở ngoài kia tức là cổ phiếu đã chạy qua cái điểm mua chính rồi các bạn cứ tiếp tục mua các bạn sẽ bị thua đấy ạ nên ở đây các bạn thấy là chiến lược đầu tiên là các bạn bán một nửa ở đây đó là cách chiến lược quan trọng nhất bởi vì trường hợp xấu nhất giống như cổ phiếu về đến đây thì các bạn vẫn lãi được một phần hai giả sử như là 20 phần trăm thì các bạn vẫn lãi được 10 và khả năng bị phá vỡ cái vùng này là thấp sau khi cổ phiếu đến cái vùng này rũ bỏ thì chúng ta biết rằng là cái khối lượng ở đây nó kéo lên nó rất là lớn và nó chưa lên được nên nó cần phải quá trình test lại những cái vùng đáy này và sau khi nó test lại cái vùng đáy này chúng ta gọi là với khối lượng nhỏ dần nếu mà nó test lại khối lượng đáy này khối lượng cao thì các bạn làm gì ạ trong trường hợp nó test lại cái đáy này với khối lượng cao thì các bạn dừng giao dịch bởi vì nó có một cái nguyên nhân nào đó và cái lượng cung treo lơ lửng đây nó vẫn còn lớn và cái việc mà chúng ta mua ở vùng này chúng ta sẽ hạn chế mua tham gia mua mua ở đây tuy nhiên thì khi mà nó kiểm tra cái lượng chúng ta gọi là kiểm tra cung ở trên cái vùng này thấp bởi vì đây là một cái quá trình nó giảm mạnh và nó có một khối lượng kéo lên rất là lớn và nó đang kiểm tra với cái khối lượng lớn uh, nhỏ ở cái vùng chúng ta gọi là test cung trong viết A chúng ta gọi là test cung vậy nếu quá trình test cung ở đây xảy ra khối lượng nhỏ thì các bạn hãy mua lại khi một cổ phiếu bắt đầu bứt phá đi lên và đây là chiến lược mua tiếp theo chúng gọi là mua sớm các bạn mua sớm trên cái nền tảng hai tại vì cái nền tảng đầu tiên là các bạn mua ở đây rồi và các bạn có thể bán ra ở đây 1 phần 2 và các bạn có thể mua sớm nhà đầu tư mới thì các bạn có thể mua sớm ở cái vùng này nếu khối lượng ở đây nó rất là lớn các bạn biết rằng là cổ phiếu không bao giờ nó lên mang tính chất rằng là cái thông tin cái thông tin nó lên nó chỉ mang tính chất là lúc mà cổ phiếu chạy hết chu kỳ thôi còn những cái cổ phiếu khi nó đang cần tích lũy thì nó cất tiếp tục tích lũy giá dầu lên thì nó vẫn cứ tiếp tục tích lũy để nó tích lũy được nhiều cổ phiếu khác trước khi lên nên chính vì vậy các bạn biết rằng là để nó bứt phá đi lên như này thì cổ phiếu nó cần gì ạ nó cần phải test lại kiểm tra một lượng cung đủ lớn và các bạn có thể mua sớm ở đây khi các bạn mua sớm ở đây hoặc là chúng ta có thể vì nếu cổ phiếu khối lượng lớn đây các bạn có thể mua một lượng lớn cổ phiếu đây và cổ phiếu này thường thì gì ạ à, nó có hai giai đoạn tiếp theo nếu một số trường hợp thì nó sẽ gì ạ à, kéo lên vượt đỉnh và nó test lại một số trường hợp thì nó có thể tích lũy đi ngang và bạn sẽ có một cái cổ phiếu một cái điểm mua tiếp theo ở đây và đây chính là một cái điểm mua rất là quan trọng nữa nên chính vì vậy chúng ta sẽ mua một cái điểm chúng ta gọi là cái thời điểm mà sau khi test lại nó lên chúng ta tuyệt đối không mua khi giá nó rẻ hoặc khi mua nó thấp bởi vì nhiều trường hợp cổ phiếu lại tiếp tục rơi xuống như này và các bạn thấy là dù là cổ phiếu rất là ngon rất là tuyệt vời các bạn mua các bạn thua lỗ nên chính vậy các bạn mua ở vùng này và sau đó cổ phiếu tích lũy lại các bạn mua ở phía trên và đấy là toàn bộ kịch bản của cổ phiếu này và đến khi nào cổ phiếu nó có những biến động lớn kiểu dạng như này thì các bạn có thể nên bán ra hoặc là các bạn có thể thấy rằng là tất cả những đỉnh như này kể cả cổ phiếu hoặc là thị trường chung chúng ta đều thấy rằng là cổ phiếu bắt đầu nó lên chạy nước rút và nó tạo ra những khối lượng lớn như này thì các bạn cần phải bán ra ngay thay vì các bạn để tiếp tục nắm giữ hoặc là các bạn có thể nhìn vào năm 2014 thì chúng ta thấy rằng là khi mà đạt đỉnh thì cổ phiếu đã rung lắc rất là mạnh và các bạn cần phải biết nếu nó rung lắc mạnh thì các bạn phải làm gì ạ đây là quá trình rung lắc rất mạnh thì các bạn cần phải bán ra và chúng ta đã thấy là nhiều cổ phiếu nó đang ở trong trạng thái như này rồi ở Việt Nam thì nhiều cổ phiếu trong trạng thái nó đang tạo ra những cái kênh kiểu dạng như này nhưng đã có nhiều nhà đầu tư vẫn đang mua cổ phiếu nên chúng ta thấy rằng là những cái biến động lớn như này hoặc là cái quá trình mà những đại đáy sau thấp hơn biến động như này thì chúng ta phải thoát thoát hết nên ở đây chúng ta thấy là à, các bạn biết rằng là để mua cổ phiếu nó rất là đơn giản nếu chúng ta có sự kiên nhẫn phân tích chi tiết một cách khéo léo còn quả thứ hai là bán cổ phiếu chúng ta thấy là cổ phiếu cứ chạy nước rút giao động lớn là chúng ta có thể thoát dần cổ phiếu này thuộc loại gì ạ mid cap nó có thể à, khối lượng nó cũng tương đối là lớn chuẩn bị à, về về cơ bản thì nó thuộc loại blue chip blue chip trong sàn Hà Nội nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là để nó phân phối nó không kết thúc ngay mà nó có thể mất khoảng 2 3 tuần nên chúng ta có thể thoát ra rất là thoải mái và an toàn à, đây là mấy cái video phân tích về cổ phiếu PVF thì mong rằng các bạn đã đây là một cái video rất là các bạn phải xem đi xem lại và các bạn thấy rằng là nếu chúng ta thấy là yếu tố phân tích kỹ thuật chúng ta có yếu tố phân tích về xu hướng chúng ta có à, những yếu tố về chất xúc tác về đòn bẩy tài chính chúng ta có đòn bẩy ở đây chúng ta là giá dầu vẫn đang ở mức cao cái thứ hai là cổ phiếu này độc quyền nên nó có thể à, vì nó độc quyền nên nó gì ạ à? nó mang tính chất rằng là gì ạ à? nó có thể là ở Việt Nam nó cung cấp cho gì ạ à? tức là giá dầu cung cấp cho toàn bộ Việt Nam nó độc quyền mà nên chính vì vậy thì những cái hạng mục để xây lắp dầu khí của các công trình dầu khí thì công ty này nó cũng gần như độc quyền nên chính vì vậy thì các bạn biết rằng là vì nó độc quyền nên nó gì ạ à, nó có thể mở rộng nó có thể mở rộng nó có thể nâng cao với cái giá của nó tức giá thầu của nó gần như độc quyền hết nên cổ phiếu này chúng ta thấy là đây là cổ phiếu đầu tư theo chu kỳ và tốc dạng cổ phiếu tăng trưởng theo chu kỳ các bạn nhé và nếu các bạn hiểu rõ về nó thì Dũng tin chắc là năm 2022 này chúng ta có thể nhân đôi lợi nhân đôi tài khoản hoặc thậm chí là nhân ba tài khoản nếu các bạn biết chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu tuyệt vời nhất thì uh, video đầu tiên Dũng đầu năm Dũng đã chia sẻ rồi đó là gì ạ cổ phiếu dầu khí cổ phiếu tăng trưởng là những cổ phiếu tuyệt vời nhất trong năm nay nếu các bạn cứ đi đầu tư vào cổ phiếu nào đó bên ngoài các bạn không biết các bạn mới bị thua lỗ bình thường nên hãy tập trung vào nghiên cứu tập trung vào những yếu tố tăng trưởng đặc biệt là Dũng đã có những cái video về A rồi các bạn hãy theo dõi những video A trực tuyến như vậy thì các bạn sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về cái cách phân tích của Dũng thì video này Dũng chỉ làm khoảng độ 15 đến 30 phút nên hiện tại thì nó cũng đã đủ thời gian rồi thì Dũng tạm thời kết thúc ở đây à, nếu bạn nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì nhớ là đăng ký kênh ở phần bên dưới bởi vì Dũng lại tiếp tục chia sẻ về những cổ phiếu như là PVD những cổ phiếu BSR PVChan tất cả những cổ phiếu dầu khí Dũng phân tích cho các bạn lý do những yếu tố có thể tác động lên cổ phiếu đó thì chúng ta biết rằng là nếu các bạn biết nắm rõ được cái điều này các bạn hiểu rõ thời điểm mua các bạn không phải mất thời gian không phải mất gì ạ à? mất cái ờ, chi phí cơ hội và đặc biệt là các bạn sẽ không uh, cái khả năng rủi ro của bạn sẽ thấp hơn rất nhiều một lần nữa xin chân thành cảm ơn và nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ rằng cho Dũng một like và comment ở phần bên dưới hãy comment ở phần bên dưới để giúp biết là bạn đang nghĩ gì bạn phân tích như nào bạn nghĩ gì cổ phiếu này và đặc biệt là những bạn nào đang lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh nhé nhớ đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh và lần sau giúp phát thì các bạn sẽ là người sớm nhất nhận được những video tuyệt vời này và các bạn không phải bỏ lỡ cơ hội chẳng hạn thế không phải lỡ cơ hội và Dũng biết rằng là đã có nhiều bạn đã gì ạ Dũng tin chắc là từ đầu năm đến bây giờ đã kiếm được 5 6 trăm phần trăm rồi năm đến sáu trăm à năm đến sáu mươi phần mươi đến sáu mươi phần trăm rồi nhờ những video này của Dũng và các bạn biết rằng là đầu tư nó cần phải quản trị vốn và quản trị vốn và tập trung vào cổ phiếu mạnh nhất chứ không phải ai mua theo gì ạ đầu tư dài hạn đầu tư lâu năm